Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được cả rừng quan tham Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bịa ra câu ca dao để ca tụng ông Hồ Chí Minh rằng Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao Đố ai đếm đủ vì sao, đố ai đếm được công lao bác Hồ Thật đúng là công lao được tô vẽ của ông Hồ Chí Minh thì không ai đếm xuể bởi cả một bộ máy tuyên truyền hoạt động hết công suất để vẽ lên liên tục trong 80 năm qua. Làm sao có thể đếm hết, nó nhiều như xác chết người Việt Nam trong các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mà người miền Bắc gọi là chống Mỹ cứu nước. Quan tham tại Việt Nam đang hoành hành khắp nơi. Thời chiến thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam gây tang thương và chất thây thành núi, máu chảy thành sông và vết thương chia rẽ cho đến nay vẫn không thể nào hàn gắn cho được. Còn nay là thời Bình không còn tiếng súng, nhưng những điều xấu xa từ cái đảng này gây ra không thể đếm xuể. Thời kỳ đánh tư sản mại bản trước đây hay thời kỳ đẩy người dân miền Nam đi kinh tế mới để cướp nhà của họ đã hại chết không biết bao nhiêu gia đình, phải tan nát, phải tìm cách chạy trốn khỏi Đảng Cộng sản và không biết được bao nhiêu người đã làm mồi cho cá ngoài biển. Trước đây Đảng Cộng sản luôn dùng khẩu hiệu tung hô cho Đảng. Những gì tốt đẹp nhất, những gì cao cả nhất họ đều làm thành khẩu hiệu tuyên truyền. Nào là nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nào là ngoài quyền lợi của nhân dân thì Đảng không còn quyền lợi nào khác vân vân. Người bị tẩy não thì tin Đảng, nhưng người hiểu biết thì tin rằng Cộng sản làm sẽ ngược lại với những gì họ hô hào. Bởi không phải ngẫu nhiên mà cố Tổng thống Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu đã nói một câu mà đến nay người ta vẫn cứ nhắc lại và cũng sẽ nhắc lại hoài cho đến khi nào không còn Cộng sản nữa. Đó là câu đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Một vụ đã bị lộ ra. Người Cộng sản hay lấy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cái gọi là đạo đức cách mạng để dạy cho đảng viên của họ, mà đặc biệt là giới lãnh đạo. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm thì ngày nay lãnh đạo của Đảng Cộng sản có đạo đức hay không? Câu trả lời dứt khoát là không, bởi khi ông Nguyễn Phú Trọng dựng lên cái lò đốt củi tham nhũng thì thực tế cho thấy quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam bị dính tội tham nhũng không thể nào đếm xuể. Cứ càng đốt thì lớp sau càng trào lên mạnh hơn, không thể tưởng tượng nổi. Trên mạng xã hội có người nói vui rằng phát hiện chấn động, Đảng tìm ra một người trong sạch Câu này có ý mỉa mai là bây giờ tìm một quan chức trong sạch mới khó, chứ tìm quan chức tham nhũng thì lại quá dễ. Chỉ cần soi vào người nào dính người đó, thực tế mà nói sẽ không tồn tại quan chức nào trong sạch, mà chỉ tồn tại quan chức chưa bị lộ mà thôi. Có người thì ví von quan tham bây giờ như rừng, không thể đếm xuể. Thậm chí đếm những quan đã bị lộ còn không xuể chứ nói gì đến những quan chức chưa bị lộ. Ai mà tính ý nhìn vào tài sản quan chức mà so sánh với mức lương của họ thì có thể nói rằng 100% quan chức kiếm trác từ chiếc ghế của họ mà không phải bằng đồng lương. Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng đã nát và không thể nát hơn. Ông Hồ Chí Minh đã để lại một đảng, một chính quyền như thế đấy, một chính quyền mà đến nay quan tham nhiều như lá mùa thu, không thể nào đếm nổi. Càng khui ra, mức độ tham ô càng khủng khiếp hơn. Những ngày qua, quan thang cấp cấp ăn hàng triệu đô la thật không thể tin nổi. Chạy án ngày nay người ta không cầm vài tỷ nữa mà người ta cầm hàng triệu đô la. Thật là khủng khiếp. Có thể nói người dân Việt Nam có mức độ chịu đựng mà không dân tộc nào có được. Quan tham nhiều như thế mà dường như cả xã hội chỉ xem là chuyện bình thường. Có lẽ vì thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam mới bền vững cho được. Một chế độ thối nát đến mức độ không thể nào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 Ông Phạm Minh Chính không biết nơi nào làm nghẽn nguồn tiền cứu trợ ấy. Ông lãnh đạo chính phủ cứ như gà mắc tóc, không biết gỡ rối vấn đề, khai thông dòng tiền trợ cấp cho dân. Một trong những khó khăn của dự án nhà ở xã hội tại Việt Nam hiện nay. Dịch bệnh rồi cũng qua, nhưng căn bệnh để nghẽn dòng tiền của chính phủ vẫn còn đang rất nặng. vào năm 2022 là năm đã hết dịch, nhưng nguồn tiền đầu tư công không giải ngân hết mà vẫn còn nghẽn rất nhiều. Đến đầu năm 2023, ông Phạm Minh Chính đã lập 5 tổ công tác với 3 phó thủ tướng và 2 bộ trưởng, đó là các ông Trần Lưu Quang, ông Lê Minh Khái và ông Phạm Hồng Hà là 3 phó thủ tướng. Cùng với hai ông bộ trưởng là Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Hồ Đức Phước là Bộ trưởng Bộ Tài chính đi dạo khắp nơi để khai thông nguồn vốn bị tắc nghẽn. Cả năm ông đã xuất quân thực hiện nhiệm vụ, nhưng rồi câu chuyện cũng không đi đến đâu. Dòng tiền này bị nghẽn bằng nhiều nút thắt, li ti, cho nên năm ông này không thấy hết được để khai thông, mà có thấy thì khai thông cũng không hết. Bệnh nghẽn dòng tiền đầu tư công, rồi đâu lại cũng vào đấy. Với thể chế này, với bộ máy này thì không bao giờ thay đổi được gì. Tiền như là máu của nền kinh tế, nếu nó không được lưu thông thì nền kinh tế Việt Nam xanh sao gãy cuộc là điều khó tránh khỏi. Việc để dòng tiền đầu tư công bị tắc nghẽn chẳng khác nào bệnh nghẽn động mạch trong cơ thể sinh học vậy. Vào năm 2023, bệnh nghẽn động mạch vẫn không thể nào chữa trị được, thì ông Phạm Minh Chính lại tự làm khó cho mình. Đấy là ông thúc đẩy gói thiên dụng 120.000 tỷ đồng để mà thực hiện một dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội mà ông Nguyễn Thanh Nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ấp ủ từ năm 2020 cho đến nay. Thông tấn xã Việt Nam cũng nhận xét khó khăn giải ngân khắp nơi. Dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Nguyễn Thanh Nghị được xem như là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nghị quyết làm và ông Phạm Minh Chính đã sớm lên tiếng ủng hộ. Ông Chính ủng hộ dự án này và đã cho triển khai gói tín dụng tới 120.000 tỷ đồng để mà giải quyết đây có thể nói là hành động tự leo lên lưng cọp của ông Phạm Minh Chính, bởi dự án này được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước phân tích là một ca vô cùng khó của ông Phạm Minh Chính. Nếu thất bại thì những kẻ ngự trên cao quan sát sẽ không bỏ lỡ cơ hội để thịt luôn sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang quan sát xem ông Thủ tướng Phạm Minh Chính triển khai gói 120.000 tỷ này ra sao đây. Đằng sau ông Nguyễn Phú Trọng là ông đệ tử ruột chuyên gia về tài chính Vương Đình Huệ cũng quan sát tim tử huyệt và báo cáo với ông Tổng Bí Thư. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ cần quan sát ông Phạm Minh Chính thực hiện nhiệm vụ bất khả thi rồi sẽ tính tiếp. Vào ngày 6 tháng 4, trang Việt Nam Plus có bài viết gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, sẵn tiền vẫn khó giải ngân. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2022, báo Tuổi Trẻ cũng có bài viết làm nhà ở xã hội doanh nghiệp có đất, tiền nhưng nản vì thủ tục. Và hầu hết những chuyên gia đều rất dè dặt khi nói về tính khả thi của dự án này. Căn bệnh nghẽn động mạch của chính phủ Việt Nam là căn bệnh kinh niên. Cho đến nay vẫn chưa thể giải quyết được. Vấn đề giải ngân không giải nổi thì việc ông Phạm Minh Chính bị chính sách nhà ở xã hội của ông Nguyễn Thành Nghị quật chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đó ông Tổng ở vị trí trên cao hơn không phải tọa sơn quan hổ đấu nữa, mà tọa sơn để quan hổ thịt. Người đang cưỡi lên lưng nó khi nhào xuống đất, đó là ông Phạm Minh Chính. Một dự án rầm rộ, tuy nhiên đấy chỉ là bản tính quen thuộc của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ luôn khùa chiêng, khùa trống những ngày đầu, rồi sau đó lại bỏ rùi và không còn thấy ai đến thực hiện.